Chào à, anh em Nay anh Quang lại ra một video mới để giới thiệu anh em cái hàng mới nhất hiện nay dành cho bộ môn đánh sóc đĩa bịp anh em nha Tôi khẳng định luôn cái đồ này là mới nhất hiện nay chỉ mình nhà tôi có Những anh em đang thua tha xa bờ muốn tìm được đường vào bờ hoặc muốn lấy lại những gì đã mất hãy cùng tôi xem video này để trải nghiệm cái đồ mới nhất hiện nay này dành cho môn chơi chơi sóc đĩa bịp anh em nha Thế đi chơi cái hàng này anh em chỉ cần luôn mỗi quân vị vào thôi Bát đĩa hoàn toàn là xanh chín Bát đĩa nào cũng được Và quan điểm đặc thù cái hàng này là ai làm cái cũng được ai sóc cái cũng được anh em đứng ở trên cũng có thể chơi được cái hàng này mà không cần phải là anh em ngồi anh em đánh đấy quân vị là anh em luôn bất kể có mẫu mã quân vị như thế nào quân tú quân thuốc quân đóm quân trắng quân bài <coughs> là anh em liên hệ cho anh Quang mình sẽ làm cho anh em chụp ảnh gửi ảnh qua Zalo cho tôi tôi sẽ làm đúng cái mẫu mã quân vị anh em đặt nha thì đi chơi là anh em luồn vị và mang cái máy này đúc vào trong người ai làm cái được cái máy này nó chỉ anh em không liên quan đến bất cứ cái hình thức nào dườm giả phức tạp nhá nó báo trực tiếp trên cái máy này cho anh em qua hình thức lẻ nó dùng một nhịp dài sấp hai dùng hai nhịp tứ tử là không dùng chơi cực kỳ đơn giản tối ưu hóa cái nhịp dùng đánh sập luôn cả bảng vị bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa mình thử trực tiếp cho anh em cái hàng mới này nên là đi chơi nó sẽ có một cái công tắc anh em gạt này gạt nó sang Đấy, anh em ờ, tôi sẽ để ở tại cái bát này và bây giờ mình sẽ ờ, thử hàng thực tế cho anh em anh em lưu ý nhá quân vị hoàn toàn là quân không có tang đấy anh em chơi quân vị nào thì alo cho tôi quân vị này xoay đèn flash không có gì nam châm thử là không hút anh em nhá đấy tôi úp bát này lẻ nó rung một nhịp anh em nhá đánh rất là xa rất chuẩn sấp hai là dung hai nhịp anh em nhá sấp hai dung hai nhịp dung rất rõ ràng anh em nhá đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ luôn tứ tử là không dung anh em nhá tứ tử này tứ tử không bao giờ dung anh em nhá bây giờ mình sóc cái cho anh em thử này anh em lưu ý cái đồ này không cần phải cân tay ngay bát nhá anh em sóc thế nào cũng được đặt xuống im quân máy báo dung một nhịp dài dung hai nhịp dài nó là sấp đôi anh em nhá tôi không đánh chắn mà tôi đánh thẳng 50 triệu vào sấp đôi mở này sấp đôi anh em nhá rất chuẩn luôn đánh cái đồ này cả bảng vị luôn anh em này anh em chơi cái hàng này thì à, anh em bát đĩa hoàn toàn là xanh chín dung một nhịp anh em nhá bạc có chẵn có lẻ đấy đánh cái đồ này cực kỳ sướng không bao giờ sai được anh em nhá kể cả cầu 10 phát chúng cả 10 luôn bán lẻ này bác hồ gọi tên em này ba đen anh em nhá rất chuẩn này dung hai sấp hai anh em nhá đánh trực tiếp vào sấp hai 50 triệu mở này khẳng định với anh em là đánh chúng ba càng không nhanh bằng cái đồ này cứ sóc thật tơi tay nên không cần phải cân tay ngay bắt hay là như thế nào cả cứ sóc thật tơi tay bạc cầu anh em nhá lại là sấp đôi rồi mở này anh em lưu ý này cái hàng này nó chỉ chuẩn cho anh em tầm 8 đến 90 phần trăm sai một tiếng bạc tôi kỷ niệm anh em tiếp 5 tiếng bạc nữa này sai một tiếng bạc anh em nhá những là tiếng nào ngọ anh em có thể bỏ qua không dung nó là tứ tử rồi tôi mở này tứ trắng anh em nhá cái chồng vị chéo quân là vẫn có thể đo được luôn này một tiếng từ một này sấp hai anh em nhá hai tiếng này hai tiếng được hai này sắp tiếp này vẫn là sấp hai bạc cầu này anh em này mở luôn này ba tiếng được ba anh em nhá đấy cứ ngợ là anh em bỏ qua dung to rõ ràng thì anh em đánh bạc cầu rất là dài rồi nó lại là sấp hai rồi anh em nhá tôi bán sạch mặt chắn này bán chắn chắn từ ngoài nửa đất hà nội này tự tin đánh sấp hai luôn mở này đấy anh em nhá nhân lên ba đường nhịp này sóc tiếp này dung một nhịp dài nó là lẻ rồi anh em nhá bạc đổi cầu gặp những con bạc nào khác nước thì đánh cái dây này là nó chết tươi luôn anh em này ba tiếng à 4 tiếng được 4 tiếng này tiếng thứ năm tôi mở này xem có phải lẻ không này không lẻ khẳng định với em là nghỉ bán đồ luôn mở này ba đèn anh em nhá lẻ này rất chuẩn đấy xuyên đúng một tiếng khẳng định với em xin lỗi em tiếng đấy thì là anh em có những cầu alo trực tiếp cho anh Quang theo số điện thoại để dưới góc màn hình cho anh em nhá em làm mẫu bao vị nào quân nào địa phương em chơi vị nào cứ alo cho Quang sẽ làm cho anh em cảm ơn anh em